Bộ phim đưa ta về quá khứ tại hành tinh Cybertron, nơi một cuộc chiến tranh đang nổ ra. Trong khung cảnh hỗn loạn đó, con tàu mang tên The Ark thoát ra khỏi vùng chiến sự. Nó được điều khiển bởi thủ lĩnh Autobot vĩ đại Sentinel Prime và chứa những vật chất đặc biệt có thể giúp Autobot chiến thắng trong cuộc chiến với Decepticon. Tuy nhiên, con tàu đã bị trúng tên lửa của đối phương và rồi rơi xuống vùng tối của Ness, nhưng không còn hoạt động bí mật nữa thường xuyên đi theo dõi và tiêu diệt các Decepticon còn lưu lạc trên hành tinh. Thiếu tá Lennox được một tướng Ukraine thông báo về những điều bất thường đang xảy ra xung quanh khu vực thảm họa hạt nhân Chernobyl. Lennox dẫn đầu một đội cùng với Optimus và Ratchet tiến vào tâm của vùng phóng xạ. Bên trong nhà máy, một đặc vụ đã phát hiện ra một mảnh pin nhiên liệu được cho là của con tàu vũ trụ Diarch. Bất ngờ hơn, một con Decepticon máy khoản công đội điều tra. Optimus kịp thời biến hình, chặt đứt đầu của nó. Trở lại trụ sở của Ned sau chuyến viếng thăm Chernobyl, Optimus dỗi hờn và yêu cầu một câu trả lời rõ ràng từ giám đốc cơ quan tình báo rằng tại sao con người lại giữ pin năng lượng của một con tàu đến từ Cybertron, liệu NASA từng có nhiệm vụ bí mật gì. Cuối cùng, bà Mirin đành phải thừa nhận động cơ thực sự của Mỹ khi đặt chân lên mặt jet liền là một chuyến lên cung trăng trang để tìm hiểu kỹ hơn. Trong khoang an toàn, họ tìm thấy cơ thể đang dần cạn kiệt năng lượng của Sentinel Prime và năm khối The Pillar hay còn gọi là những cột trụ. Trong lúc này, Megatron đang phiêu bạt tại châu Phi sau thất bại ê chề trước Optimus Prime. Ở cùng với hắn có Starscream, Laserbeak và Soundwave. Chúng báo cáo cho Megatron biết về việc Optimus vừa phát hiện ra Sentinel Prime và những cột trụ. Hóa ra, tất cả những việc này đã nằm trong toán tính của Megatron. Cơ mà thôi, tạm gác lại chuyện này bởi lũ Decepticon biết rằng chỉ Sentinel mới biết cách để kích hoạt những khối trụ ấy. Biết được ý đồ của chúng, Sam tức tốc cùng các Autobot hộ tống Sentinel đầu Venice để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, trên đường hộ tống, cả đội bị ba chiếc SUV của Decepticon phục kích, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Cuộc rượt đuổi nhanh chóng biến thành một cuộc săn lùng, nhưng cuối cùng phần thua thuộc về những kẻ đi săn. Mấy cái xe này không thấy đang đánh nhau hay sao mà vẫn cứ đi lại từ tốn nữa nhở? Cắt đôi được lũ Decepticon, nhóm Autobot đưa được Sentinel Venice an toàn. Thế nhưng, Sentinel lập tức lật lọng, lộ nguyên hình là một cán bộ biến chất. Ông bắn chết Ironhide, xong quay sang tấn công của Bumblebee và những đặc vụ của Ness. Cảm thấy chưa đủ hào hán, Sentinel phá nốt căn cứ của Ness rồi mang năm khối trụ còn lại đi luôn trước khi Optimus kịp đến. Sau đó, ông ta tới đài tưởng niệm của Lincoln cùng với Megatron và Starscream để kích hoạt cổng thời gian. Tại đây, Megatron cũng tiết lộ rằng khi Sentinel rời khỏi hành tinh Cybertron năm xưa trên con tàu Diarch, thực ra ông đang đi tìm tới chỗ của Megatron chứ không hề đơn giản là trốn thoát như mọi người vẫn tưởng. Phía bên ngoài, Sentinel đang kích hoạt các trụ, các khối trụ trên trái đất kết hợp cùng các khối trụ được đặt sẵn trên mặt trăng tạo thành một cây cầu không gian. Trên mặt trăng, một loạt Decepticon Underground ẩn náu bấy lâu nay bất chợt trỗi dậy, nhiều như là rát phan tháng 8, tất cả cùng nhau chạy tới cổng không gian và tới trái đất, nhận thấy kẻ thù quá đông và hung hãn hãn, Optimus ra lệnh cho các Autobot. Con tàu sẽ đưa Autobot ra ngoài vũ trụ là con tàu Gentium do chính họ chế tạo ra, đang được đặt tại Florida. Sam cũng đến để chứng kiến buổi trục xuất. Tại đây, anh gặp lại bạn cũ Epps, một cựu không quân, nay làm nhiệm vụ canh gác con tàu Zantium. Khi các Autobots chuẩn bị rời đi, Sam hỏi kế hoạch sắp tới của Optimus và đội Autobot là gì. Optimus nói rằng không có một kế hoạch nào cụ thể cả, có thể là đưa binh đoàn Autobot về tỉnh Bumblebee chào tạm biệt Sam. Binh đoàn Autobot chính thức lên tàu, rời khỏi trái đất. Nhưng chỉ vài phút sau khi con tàu được phóng lên, Starscream đã nằm chờ sẵn ở tầng trên của khí quyển và lao xuống bắn nổ con tàu. Lúc này dylan đang đưa Carly tới tòa tháp Trump tại Chicago. Sam hốt hoảng nhờ tới sự giúp đỡ của Simon và trợ lý Dutch của ông để lần theo vị trí của Dylan. Dylan rất phấn khởi sau sự bế mất của Autobot. Hắn tiết lộ cho Carly về kế hoạch thật sự của Decepticon. Cụ thể, chúng sẽ sử dụng các khối trụ được đặt trên toàn thế giới để đưa hành tinh Cybertron tới trái đất và biến toàn bộ loài người thành nô lệ để giúp chúng tái thiết lại hành tinh của mình. Ngay sau đó, một đội quân Decepticon hùng hậu cùng rất nhiều pháo đài bay đổ bộ xuống thành phố Chicago. Đi tới đâu, chúng phá hủy và tàn sát tới đó. Không lực của quân đội Mỹ cũng tỏ ra bất lực trong việc xuyên thủng dàn phòng thủ trên không của kẻ địch. Hệ thống vệ tinh cũng bị vô hiệu hóa, khiến cho quân đội không thể dò ra được vị trí và chuyển động của lũ Decepticon. Lúc này, Sam cùng với Epps và đồng bọn của anh đã đến rìa của thành phố. Bỗng chợt, họ bị tấn công bởi một phi cơ của kẻ địch. Tất nhiên là những nhân vật chính sẽ không chết, mà thay vào đó là cả một dàn diễn viên quần chúng này bay hơi chỉ trong một nốt đơn. Đúng lúc này, đội quân Autobot quay trở lại từ cõi chết và giải vây cho Sam và đồng đội. Hóa ra, binh đoàn Autobot đã trốn trong tên lửa đẩy số 1, rồi rơi thẳng xuống đại Tây Dương mà không một ai hay biết. Cả đội bắt đầu chia ra, Sam cùng với Bumblebee đi cứu Carly khỏi căn penthouse của Dylan. Nhận thấy sự có mặt của các Autobot, Megatron ra lệnh cho toàn bộ các Decepticon bảo kê các khối trụ. Cuộc chiến chiến diễn ra sau đó cực kỳ dài hơi với dày đặc các hiệu ứng cháy nổ đậm chất Michael Bay. Vì cuộc chiến quá hỗn loạn và bội thực với số lượng robot nên mình chỉ nói sơ qua về nó. MVP của trận chiến tất nhiên không ai khác chính là Optimus khi anh một mình tả xung hữu đột vào càn quét đội hình đối phương, phá hủy một khối trụ, làm ngắt kết nối cây cầu không gian. Tuy nhiên, đai Dylan đã nhanh tay kết nối lại cây cột trụ trước khi bị Sam phang một gậy vào mặt và bị giật điện đến chết. Bumblebee chớp thời cơ, phá hủy khối trụ, khiến các Decepticon và các chiến cơ siêu hạng đột ngột ngừng hoạt động và bị hút ngược lại cánh cổng. Hành tinh Cybertron đang lói toi phòi ở cổng không gian cũng nhanh chóng bị tọt ngược vào trong. Dưới mặt đất, Megatron đã tự mình hạ Sentinel do mâu thuẫn về quyền lực, nhưng ngay sau đó đã bị Optimus chém cho biết ai là nhân vật chính luôn. Cuộc chiến kết thúc trong sự hoang tàn và đổ nát của thành. Giờ đây, đội quân Autobot đã không còn cách nào để trở về hành tinh Cybertron. Vậy nên, Optimus nhận ra rằng trái đất sẽ chính là ngôi nhà mới của mình.